Ok xin chào tất cả anh em đang xem video trên này nha em ơi à, Như Khải kính chúc anh em buổi tối xem lao dễ em ơi Video này thì Khải sẽ à, thay đổi một số về con con lôn Hiện tại lúc trước Khải đánh con lôn đao á Thì Khải cho con này là con lôn xét để phụ đam cũng như là phụ chón Vừa bùa vừa xét Đó Còn hiện tại bây giờ thì Khải à, chuyển về con lôn đao Nhưng mà Khải sẽ vẫn là phụ bùa Phụ bùa cho Bang Đó và vẫn gọi là đam đam đam con lôn đao phụ phụ cho anh em Tại vì tầm cấp này cấp khá là cao 143 xe rồi Thì có thể hiệu ứng này nó, nó cũng ok rồi đồ đạc đầy đủ rồi bây giờ thì khải sẽ cái bao tay trước đã bao tay thì khải sẽ rút ờ, khải sẽ rút ờ, hai ba phút viên đại đọc một viên đại rồi cho nó vô bao tay ờ, đủ hiệu ứng chón anh em ơi đây à thì làm mấy cái cục hiện ẩn à đây nè, bao tay này thiếu dòng chón này đó nhìn sâu đồ này nhận chón kháng họ này xét hiệp cốt cô long đao nha anh xét hiệp cốt mắt pin xét hiệp cốt đó rồi nó thủ lý làm chậm đây là thủ lý làm chậm là 80 chậm 80 chón rồi đó là kèm một cái nhận ờ, một giày khẳng lôi cái đao ờ, sát thương đó vậy thôi nếu mà mua được đao băng sát thì lại càng tốt nè lấy hiệu băng sát giúp ba rồi ok đợi trước khi ép thì khả đi mua cái cục ờ, phôi hả. à, khả sẽ mua cái phôi ẩn hai thủy phù dung thạch ok ẩn hai thủy à, ép cái dòng chón vô cho nó là xong rồi. đây cho anh em xem sơ qua set uh, ăn ban hồng mỹ khải mới mua nãy giờ anh em hỏi đúng không đây anh em đang hỏi set ăn ban hồng mỹ khải mới mua đúng không đây anh em à mới mua thì luôn nha anh em đó 30 năm 29 27 và chuyện kháng cả 19 10 kháng lôi đó set đồ khả đây làm đào mới chuyện đây Ngày hôm nay mới chuyển ngày chính Thiếu Lâm Đao Thì giờ ạc à, à, uh, Loan uh, à, Khải sẽ chuyển về từ Cầu Loan xét thành Cầu Loan Đao Vậy thôi Đó Đang thiếu bông tiêu nữa là hợp lý này mà Đấy. Ok chưa? Set ok không anh em? Hello anh em mới vô nha, hello mọi người nha Hello anh em Đó, chăm xong đấy Nói chung Khải cái gì cũng vậy anh em Anh em biết là nhận thử sau này tính sâu cũng được Nhưng mà Khải Khải muốn làm một cái video hoàn thiện cho anh em xem á là Kha phải chuẩn bị đầy đủ làm đến đâu anh em xem đến đó thì nó sẽ ok hơn đó ba phú viên đại rồi tí nữa đọc một phú viên đại một thị tinh là xong vòng chón của bao tay đó tốn thêm còn vài trăm xu xong cái bao tay cho nó khỏe đó bao tay này hai bốn thì cũng được này mà không quan trọng lắm cho xe mà rồi phòng chút xấu một thủy tinh đó một viên đại auto 40 vậy thôi rồi, lên đảo. Trước khi lên đảo thì phải lấy ba thị tinh. Ui, thiếu tiền à. Trời ơi trời, thiếu tiền em ơi. Đồ xanh thiếu tiền. 50 vàng mới được. À, còn long đao thì tăng điểm gì cũng được này mà có thể mang xét ăn ban phụ này nọ cũng được khải cũng đang dâng một xét ăn ban đó xét ăn ban hồi xưa đó cứ đợi tí nữa mang xét ăn ban cũng được thị tinh này nói mà đang build theo kiểu này còn xếp thằng bang vẫn vô tư xếp thằng bang thì được thêm cái áo con lông đao đó. ok chưa đó cái này là ok chưa đó cái gì game chưa chuẩn chưa anh em à, ok lên đảo tinh hồng này này nó dầm sẵn này xấu tinh hồng xấu gì tinh chung con này đau hay xét gì cũng được nhưng mà mình cảm giác thấy thích đau hơn chém xe mình sướng nè chứ bây giờ thì lên đảo có tăng đi đâu thì nó cũng thay đổi một tí thôi không thay đổi nhiều rồi lên đảo ba tinh à, thì tinh sáu tinh nào đó ý gì game đổi gì đau hiện tại cũng này đã khả năng mua đại thành mà mua chưa ra nè sức mạnh nó mặc đồ này đó sẽ đồ dày dư sẽ đỡ lại nón này một nón này xét hiệp cốt này nhắm này đó ô oh yeah luôn nha anh em xếp đồ này là phải gọi quá đẹp luôn em ạ à. coi cái nón này đẹp không có thêm cái nón thủ để làm chậm này nón này cái hai ba thôi ôi nón này thì tóc hai mạ nón này thì có cái búi tóc sâu anh em ạ. này này có búi tóc sâu này có búi tóc sâu còn nón này có nón lá đó nón lá cho nó hồng đó xét nghiệm cốt nè xét nghiệm cốt lá hiệu ứng phục hồi 50 này tự nhiên cũng động này nói chung là định chơi xét đồng bang nhưng mà trong bang mình còn rất là nhiều ạc chính chưa lên xét đồng bang đâu nên là không ngờ nào mà mình là làm còn lon làm ăn bang thì nhiều khi ăn bang bang mình mua không ra á, thì là khổ đây nè ok chưa 80 chọn 80 chậm ok hợp lý chưa đó và bây giờ khai sẽ chuyển nó thành cầu lông đau những món này thì có thể dư thì đó là cho anh em trong bàn để tới anh em khải uh, ờ, tài hết điểm kỹ năng lại cái đó rồi anh ta tìm đánh cái còn đao xe thì ờ, không cần tăng sức mạnh quá nhiều nè ờ, vừa đủ là được để lấy hiệu ứng là được kiểu có thể tăng 5 năm đó 500 sức mạnh à, tăng điểm này cái trước rồi đó <clears throat> làm gì làm phải skin ờ, thiên hiền thiên nhu cực phải mát trước cái để chống phản đam mới đã chém xe nó xuống ba mươi và chống phái chắc chắn phải chống phái là mát rồi đúng rồi áo trung tâm một trước em mua dương một cái nè những cái 10 kim của tâm thánh bán nói chung khá là rẻ đặt móc phục hồi rồi à, tiếp tục sẽ đến đó là skin xấu ít lấy đam xấu ít đó chúng ta dùng 179 nữa anh em đợi tới khả chạy đi tương đối tại vì xe thì không cần phải đam quá to nè xe thì không cần phải đam quá to xe chỉ việc sao mà đừng để chất nhiều là được đó đó là cái này sẽ tính toán cho nó hợp lý tại lượng tay mới hai ngàn năm là cả tiếp tục ờ, uh, đốc cái lượng đam lên xem như thế nào đó set này thì nó trong hiệp cốt cho xe mà em xe mà đi mang bang thì cảm giác nó nhiều anh em trong bang họ chưa có set đông bang mình mình đi làm xe thì cảm giác nó kỳ quá thì vì rất nhiều anh em trong bang đang cần set đông bang mình thở đỡ rẻ lại cho anh em xài thì được thì đó rồi đó là bao nhiêu 71 điểm nếu so với 71 điểm à, đơn hạng tích vào cái bùa chắc chắn phải có cái bùa âm phần đam phụ bang à, một bùa tiếp theo anh nghĩ sẽ là bùa âm tốc đánh nội công thôi hai bùa thôi thì con này ít nhất phải theo chuyên chuyến một chuyên uh, chuyên đam một tí bất bùa này là quýnh những con nghe mi hay là võ đăng tem tem bạn đó âm tốc đánh nội công rồi xong hai bùa thôi rồi là chắc là full đam thôi nè đó quá đẹp hello nhật tân uh, à, fishing nha hello này mới vô đó lượt tay 6 k 3 xe ra nha anh em em lưu ý lượt này là xe nha số cấp 3 đó là hiệu ứng kháng mới số 4 thôi đúng không phải cho tăng hiệu ứng kháng kháng lên cho nó tròn 75 75 cho nó đẹp đó ok chưa cái gì game chưa hiện tại giờ thiếu một điểm uh, ờ, nội công này dẫn ra canh quá tốc độ di chuyển thôi tăng một điểm lấy đi ba bùa cũng được ở đây mà đó tại vì uh, đa mặc định thì cũng có thể chém được là cảnh sát nước auto vô nó thôi bóp bùa nè ok xong đó sức mạnh hãy tăng cho nó còn sáu canh em lực tây ui từ từ cái này đã bị chiêu thức lộn ngào tiếng thi phong đó ok chưa đây sẽ là kinh không đó Lực tay uh, cố gắng lên à, sáu k năm đây nè Xe mà tăng nhiều quá sợ chết lắm Cứ nó bùa đầy đủ xong nó sẽ đam thôi Đó kiểu này là gọi là tăng 5 năm cho xe nè ơi Chứ không thể nào mà tăng 100 trăm được Đó Cho nó trâu Theo xe đánh 5 năm đó càng xem càng vật vả lắm rồi Khải ơi ạ. À. Oh, ok ok, hiện tại giờ tìm chưa có à, nếu mà đỡ tìm 15 15 được như Khải nói đó. Hiện tại xe vừa đỡ mà nói thì như ban Khải này Top 15x thì chỉ có khoảng tầm chục 18 mạc thôi và đỡ bây giờ tầm mua một ạc 15x Thì ít nhất phải người đó phải nghỉ game thì mới mua được Khó, đúng người đó khó đó là 15 biết hơi khó chứ mà 147, 148, 149 thì có mà đầy Tầm đó có mà đầy Mình hoàng tử áo gần đây Ok Mua cái mana này Test cho anh em xem như thế nào Đây không có bán cái loại kia này Rồi tầm này ok chưa mình sẽ phụ đam cho chính này nè đây này thì nó sẽ bù nó sẽ bù nó sẽ bù đó nó bù nó bù xong nó sẽ đam đam đâu không đam luôn đó hoặc là mình nhấn nút cắt là mình nhấn nút cắt là mình thích, thích đam hướng nào đam hướng đó thôi rồi nhấn nút cắt nè đam hướng nào đam hướng đó thôi ở lộn đam nút cắt thì ngồi uh, cái skin này lộn kín lại đau đầy thuốc nè hay đổi lại skin ngào tiết cái tiêu phòng ok đây nhấn nút cắt nó sẽ đam phụ uh, ờ, xe đó phá xe người ta thôi xe mình là thiếu lâm thiên nhẫn của long đao ngay mươi búp kèm với ngay mươi trưởng ok rồi tầm này là easy rồi nữa khá hiệu ứng như thế này là gì ngay mươi nó hợp lý rồi 80 chọn tới 10 chậm nếu mà cảm giác cái bùa này không hiệu quả thì khải cứ bỏ cái bùa này đi cắt hai bùa thôi cắt uh, thú phượt chú âm phản đam cho ban với lại âm tốc độ đánh cho ban đó chứ tầm này thì full đam rồi full đam đau rồi nha anh em không còn gì để tăng luôn á đau ờ, uh, ít này đau 6 ít mát này đau bảy ít mát này đau một ít mát này đó nói chung là full đam rồi full đam rồi dư và mình phụ ban bùa thôi nè còn khi nào mình muốn đam thì cứ nhấn nút cắt này nó sẽ đam thôi nó sẽ không bùa nhấn nút cắt thì nó sẽ không bùa nó chỉ đam một trăm trăm hoàn toàn đam luôn nè đó còn khi nào thả thả cắt ra thì nó mới bùa như thả cắt ra này đó nó sẽ bùa thấy chưa thả cắt ra nó sẽ bùa thôi đó bù xong nó sẽ đánh đó đầy đủ bù nó sẽ đánh đó. đơn giản thôi nếu anh em chơi vào lâm thì cái kim yến này nó xử lý hết khá là tốt ok xuống đảo nha em ơi sau một thời gian thì cũng khá đẹp trai vậy xuống đảo này mà hình như skin 6x không tăng được tay cho trên ít mà khải à không tăng nhưng mà nó tăng tầng 2 nha hưng đồng minh đây đây skin 6x nó tăng cái đoạn đó là khiếu phong tam liên đó tầng 2 nha Tăng tầng 2 198% Đó tầng 2 cho đao trên nít nè Khiếu phong tam liên kết nè Nam Tăng cho tầng 2 Đó Vẫn tăng chứ Tầng 2 nè mà Tầng 2 là vào cái tầng nổ xét sâu đó Nam Nè phần nổ sâu nè Nó nổ đam Đó thấy nó nổ đam không Nổ đam tầng 2 đó chứ Có chứ vẫn cái phù đam chứ Rồi ok Xuống đảo này mà Với hiệu ứng này thì Con lôn này quá trong Nếu mà muốn sợ chết nữa Nếu mà sợ chết nữa thì bỏ bớt lực tay đi lấy máu vô nữa là càng trâu nữa à, với sáu canh năm lực tay là thấy ổn rồi đây mà năm cầm máu con long đao năm cầm máu vô ngày 10 nữa thì nếu mà không ổn nếu mà cảm giác giao tranh mà nó nhanh chết quá thì khải sẽ tăng giảm bớt lại sức mạnh dồn tiếp tục máu vậy dạ thôi ok nha nào xuống đảo nha Đó. lý vậy rồi anh em đang xem video này đừng quên cho khải một like chia sẻ và cũng như là nhấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi những video trực tiếp của Khải live vào lúc 19 giờ 15 phút là 7 giờ tối hàng ngày và cũng như là uh, những cái video Khải ra nha anh em ơi ừ theo Khải dự định là bút hai bùa là ngon tại vì phụ đam hai bùa còn cái bùa này thì không ổn Khải bỏ thôi tại vì bùa này chỉ có một điểm cũng không tác dụng lắm nó khá là nhanh hết đó tăng một điểm cho vui là lấy hiệu ứng rồi này không thích thì bỏ đi vì tầm này cấp cũng khá là cao không không có sợ rồi quá đẹp cái con lôn này quá đẹp anh em ạ Khải cho vô xe cho anh em trải nghiệm cho vui nha ok bây giờ hiện tại xe của khả đang thiếu một con nữa đó là con uh, thiên nhẫn đó hồi chiều có một cuốn đại thành 120 khải cắn cho thiên nhẫn rồi em ơi khải cắn cho thiên nhẫn rồi khải cắn cho thiên nhẫn rồi Đây, khải lóc thiên nhẫn cho anh em xem nó đâu đi uh, cho anh em xem Con thiên nhẫn khải cũng cắt mấy bùa thì mới đam anh em à tại vì nó cũng dư điểm quá nên là cũng cứ cắt mấy bùa rồi đam sâu thôi không không có quan trọng chủ yếu là phụ ban là chính mà chủ yếu phụ ban là chính thiên nhận khải cùng cách hai bùa ba có thể là ba bùa nếu không hợp thì nếu cắt không kịp thì có thể bỏ đi một bùa cắt hai bùa thôi đó là cắt ờ, đồ dòng rương á cho anh em đi xem và anh em cùng ờ, xem con lông nó chém như thế nào nha ai hãy hay xếp đi lên phong độ ok mình test phong độ cho nó máu nó trâu đó đó nó sẽ bút bùa trong thời gian bút bùa thì thứ năm nó chém chết bà xe rồi rồi chém này đang mặc định theo xe này đó thấy không đang định theo xe này thấy không mình đang mặc định theo xe chỉ cần việc nhấn nút cắt thôi thì nó ngừng hết tất cả bùa nó không đam bùa nữa nha anh em nó không đam bùa nữa nó sẽ đam theo hiệu ứng đó nó sẽ đam theo dòng dòng chùa cãi anh em thấy không đó cái này khả năng chị di chuyển ngạc chính anh em đó anh em thấy nó đam không không bao giờ bùa luôn nha chỉ cần nhấn nút cắt là không bao giờ bùa luôn cái này gọi là đam đam mặc định ở vòng à, điều khiển bắn một kim miếng nè ở trong auto kim miếng điều khiển bắn một đó muốn đam hướng nào thì chỉ chuột hướng đó đam thôi 100 trăm đam luôn không bùa cũng đồ luôn nói chung là tầm này hiệu ứng full đam rồi anh em à còn nếu mà khải thả ra nó sẽ bùa thôi ở dù khải thả ra này nó sẽ đi bùa nó bùa trước nó bùa trước đối phương đó nó bùa trước đối phương nó mới đam đó nó phải bùa trước đó nó bùa trước bùa đây đó trong thời gian nó sẽ bùa đó bùa trong thời gian bùa nó sẽ xuống ngựa nó đam đó bùa xong thì xuống ngựa đam <laughs> còn những bùa không kịp nó sẽ đứng <laughs> đứng trên bùa luôn đó đúng rồi bút bùa nhiều quá không kịp đam thôi em cũng nghĩ vậy nói chung là cái này thì chắc chắn sẽ nghiên cứu lại tại vì đa số em phụ ban thôi còn em nghĩ bút hai bùa là hợp lý xe này chắc vip nhất server không không đâu hưng đồng minh ơi xe khải là bình thường thôi vip gì đâu anh em đây anh em xe khải gọi bình thường thôi vip gì gọi tầm này thì uh, xe khải chính đây chính đây nè đó chính đây bấm mặt nạ này cho nó đẹp trai đó ok chưa ấy cha cha ấy cha cha gì đây chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy à, nè xe khải mới xe khá đây xe đăng bang đó đăng bang hồng bỉ nè mới xúc nha quá đẹp luôn bao tay tứ không nấu mỏng lông hai cấp hai cấp áo uh, thiếu lâm thất tinh càng xa phản đòn cầm chiến này nọ các kiểu thủ lý đại lưng tứ không giày uh, cựu uh, giày khăn hoa chón uh, ờ, đao 30 46 đó rồi ok anh em chưa ok chưa anh em xem video cho khám like chia sẻ chơi nha lần này lên dàn xe em này thì cũng chủ yếu là phụ bang thôi nè còn con lôn đang mới lên này con đang mới lên đây sẽ hiệu cốt mắt pin xem cốt mắt pin đó thì dẫn đọc 40 lấy hiệu ứng cho đẹp phục hồi 50 nhận sức mạnh 24 ngày mọi kháng cả 4 nhận chón kháng họ 24 21 40 ba tay 24 40 hiệu ứng có cho mình 80 chón rồi đó rồi nói phần thủ làm chậm đai lưng thủ làm chậm 6 dòng dày thì cũng 6 dòng luôn mà đâu kích được dòng cuối dòng cuối nó không ép được dòng gì nữa đao thì 30 39 đó còn lông đao nè nếu mà mua được cái đao tóc băng sát nữa thì hợp lý nè nếu mà mua được cái đao tóc băng sát nữa hợp lý lúc đó sẽ thay vào là bao tay phòng thủ lý làm trọng nữa là cực kỳ khỏe luôn tại vì cái cái đao thủy thì nó sẽ có hiệu ứng chón kháng hỏa sẵn rồi thì mình sẽ lợi được một món phòng thủ lý đeo vào chỗ cái bao tay này là hợp lý luôn ok chưa thì lúc đó sẽ được 120 chậm và 80 chón đó ok anh em anh em xem video cho khải một like chơi nha chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên nút chung cứ ủng hộ khải chỉ việc tối lại anh em không thời gian anh em cứ chỉ việc vào xem like khải ủng hộ khải là ok nha anh em ơi còn một số anh em đang chờ khải setup ạ à. thì khải cũng đang muốn lắm nhưng mà anh em phải đợi nè mà khải phải mua được thì anh em mới setup được nha cảm ơn anh em đã theo dõi video rất nhiều nha đừng quên đăng ký kênh nha anh em nhớ nha và nhấn vào chuông thông báo nha mọi người